đêm lạnh lùng đã làm bùng lên cô đơn tổn cùng nụ cười anh chẳng làm sưởi âm tim em nửa đâu. yêu để rồi bỏ lại từng thói quen đã một mấy anh nghe đến phải trầu lưu Còn giận dỗi thì không mong mà sửa đi Em nói nhưng bên anh đã trăng mặt Ông chưa chứng giám tờ hồng sẽ không phai Còn nỗi lòng nhiều anh ta sẽ chắp cất vẫn sẽ chung lối dù hàng ngày đông dài Mày hết tiền tôi để bảo anh trước Em hết tình là chẳng bảo một câu Mòn mỏi trông đến ngày hết ra xanh bước Anh vẫn chú rể sang là không phải cô dâu Dẫu biết sự sống cũng chả còn Anh vẫn chờ cành cây trở lại xanh Em cứ hát ta mang em đi quả ngọt Con trai đáng tôi thì lại phố còn đi qua từng con phố có con yêu bao phút giây hẹn hò còn sợ mỗi tối khi đón gió về chờ em em tới ôm anh thật lâu từng phút từng giây yêu thương lìa xa giọt nước mắt anh sao đang đau lòng quá tạm biệt hạnh còn sợ mỗi tối khi đông gió về chờ em về tới ôm anh thật lâu từng phút từng giây yêu thương lìa xa giọt nước mắt anh sao đớn đau lòng quá tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào tạm biệt chàng trai em đã từng yêu Healer I like something homemade But. đã trao hết cho anh nhận lại bao nhiêu nếu đã lỡ yêu nhau em chẳng mãi trời chỉ giờ lòng người chẳng còn thương nhớ nơi này yêu ai để không phải nắng bốn vương những lâu nay vẫn chưa yêu em dù chỉ một lần sau này bên ấy mong anh sống tốt em muốn thấy anh yên bình còn lại tổn thương với những ký ức cất đằng sau lưng này em vẫn trông mong một ngày gần nhất em sẽ lãng quên quên đi từng xem nhau Em thân thờ không tin trong mắt em là sự thật Lòng nghẹn đâu ai thấu cho cuộc tình trái ngang Có phải em ngày qua đã làm sai điều gì anh ơi Em nghĩ em luôn cố vun đắp để cho anh 生活过活。